Vua phim xin chào các bạn, trò chơi sinh tồn luôn gai cấn và kích thích cảm xúc đến tột độ. Có thể nói lâu lắm rồi Hàn Quốc mới cho ra một bộ phim hay đến thế này, sự kịch tính và cảm xúc còn được đẩy lên tới cực hạn, khi có tới hàng mấy trăm người bỏ mạng ngay khi tham gia trò chơi, nó hay tới mức mình phải thức trắng đêm để review cho bằng được. Nào cùng theo dõi đến cuối xem kết cục sẽ ra sao nhé. Nam chính Ji Hun vốn là kẻ thất nghiệp nghèo đói, hơn nữa lại vay tiền qua áp quá nhiều bị đại ca ép ký giấy bán thận. Nếu một tháng sau không trả, vợ anh đã ly dị và lấy chồng khác. Có thể nói cuộc sống của anh rất chán đời. Đến việc bắt cái tàu điện cũng bị lỡ chuyến. Đúng lúc này người đàn ông đẹp trai nhất thế giới xuất hiện, hắn gạ kèo những người nghèo chơi trò đập giấy, mỗi lần thắng thì được 100 ngàn won, còn nếu thua thì chỉ bị tát một cái, có thể nói người nghèo nào cũng tham gia, phần thưởng thì lớn mà hình phạt lại quá nhẹ, phát đầu tiên đập xuống kết quả trả ra gì, đến lượt anh chàng đẹp trai quả nhiên đã đập nảy được lên, này thì chim non mà còn đòi ra gió. Nam chính bắt đầu cay dài lắm rồi, nhưng mà càng chơi lại càng thua đậm, chắc hẳn là người đàn ông này có bí quyết gì đó mà đập phát nào cũng ăn, khiến nam chính bị đánh cho tơi tả. Nhưng chả nhẽ thua mãi hay sao, khổ luyện mãi cũng phải có ngày thành công chứ. Muốn đánh để trả thù lắm nhưng nhận 100 ngàn vẫn hơn. Hắn bắt đầu gạ kèo Nam Chính kiếm tiền nhiều hơn nữa. Nam Chính từ chối ngay vì sợ bị lừa đảo. Không ngờ rằng hắn đọc đúng hết tất cả công ty họ hàng, còn biết rằng anh đang vay nặng lãi 160 triệu won. Muốn tham gia thì cứ gọi cho tôi, đúng là đang cơn khát nước lại gặp anh đái đường. Về nhà vui mừng hớn hở đưa tiền cho mẹ, không ngờ bà mẹ báo tin cực sốc, sang năm con gái anh sẽ theo bố dượng sang Mỹ sống luôn. Nhưng chỉ cần nam chính Ji Hun có tiền, thì sẽ giành được quyền nuôi con gái ở lại. Bà mẹ khẩn nài xin con trai đừng để cháu bà đi xa, đúng là tình thế bức bách quá rồi. Nam chính quyết định gọi người đàn ông để tham gia trò chơi con mực. Không ngờ rằng vừa lên xe đã bị xịt thuốc mê, đến khi tỉnh lại thấy hàng trăm người giống mình. Vậy là anh đã chính thức tham gia trò chơi sinh tử, mà quy mô của nó rất lớn chưa bao giờ hoành tráng thế này. Ông già này mang số áo đầu tiên, còn nam chính mang số hiệu cuối cùng. Quản trò chơi là những kẻ mặc áo đỏ, tổng cộng sẽ có 6 vòng chơi trong vài ngày tới. Hóa ra ở đây mọi người đều có điểm chung, Họ đều là những người đang nợ nần chồng chất, nếu ai thắng giải cũng sẽ trở thành tỷ phú luôn. Mà luật chơi là gì thì khi nào chơi mới công bố, ai không chơi thì giờ có thể bỏ về. Mọi người nghĩ đơn giản nên đều tiến lên ký giấy cam kết, mà không biết rằng thảm họa kinh hoàng đang chờ đón phía sau. Ký giấy xong lập tức trò chơi được bắt đầu, kẻ bí ẩn bắt đầu kích hoạt, 456 người bước ra một phòng chơi cực to. Luật chơi vòng này rất là đơn giản, khi có hiệu lệnh sẽ di chuyển lên, và khi búp bê quay lại thì không được cử động, ai cử động sẽ bị loại ngay. Trong vòng 5 phút phải về được đích, lần đầu tiên bắt đầu diễn ra. Nhưng vì chạy quá nhanh mà thanh niên vẫn còn cử động, kết quả một tiếng súng vang lên, mọi người bắt đầu lo âu không hiểu bị loại là như nào nữa. Tiếp theo là lượt chơi thứ hai, thanh niên kia bắt đầu nôn ra máu, khiến bạn này hoảng sợ không giữ được mình, khi bỏ chạy liền bị súng bắn chết. Sau lần này cả đoàn người xôn xao, giờ mới biết chúng giết người thì đã quá muộn, càng hoảng loạn lại càng bỏ chạy nhiều hơn, những nòng súng cứ thế thò ra bắn, hàng trăm người bị giết một cách hết sức dã man cấp độ tàn sát nó ở cái tầm diệt chủng, mức kinh dị lớn chưa có từng, kẻ bí ẩn bên trong thản nhiên uống nước, luật chơi lại được nhắc lại thêm một lần, thua cuộc ở đây có nghĩa là mất mạng, nhưng không ngờ lại có ông cụ này hớn hở chơi đùa, hóa ra ông đã ung thư thì đàng nào cũng vậy, mỗi lượt chơi lại thêm nhiều người ra đi, ở trong này không có nhân từ hay là phản kháng, mà thời gian cứ thế trôi qua, còn mạng người cũng lần lượt bỏ lại, cô gái rất thông minh cứ lúc sau mà đi, vậy thì cảm biến sẽ không quét được, nhưng người đi trước nam chính cũng bị hạ rồi lại thêm kẻ khác cứ bám chân anh lại xin cứu nhưng hoàn cảnh này anh cũng chẳng làm được gì bởi thời gian chỉ còn hơn một phút những con người khốn khổ tham gia trò chơi đổi mạng sống để mua vui cho kẻ nào đó vài trăm người nằm xuống vũng máu cùng chỉ đổi được một cái nhách mép của hắn ta ông cụ già và nhiều người đã về tới đích trong khi nam chính vẫn kẹt lại phía sau may rằng khi ngã có anh chàng ấn độ kịp thời đỡ lại và họ cũng là người cuối cùng về đích hiển nhiên những người còn sót lại cũng bị bắn bỏ không thương tiếc gì cuộc đại thảm sát cũng khép lại tập 1 ở đây tập 2 bắt đầu với việc hỏa thiêu những con người đã chết ở tập 1 những ai còn cựa quậy sống sót cũng lập tức bị thiêu sống luôn tập 2 này mang tên địa ngục sau vòng 1 chỉ còn sống được 201 người bà cô này sợ hãi quỳ xin hãy dừng trò chơi lại, bởi cô còn có con thơ mà mẹ già ở nhà, ai ở đây cũng đều có người thân đang chờ đợi, nên rất nhiều người cũng quỳ xuống xin. Nếu các người muốn thì có thể bỏ phiếu dừng lại, nhưng trước tiên hãy nhìn phần thưởng rồi xem, quả cầu may mắn bắt đầu rơi tiền xuống. Sau vòng một đã có 255 người bị loại, mà mỗi người trị giá 100 triệu won, vậy trong đó đã có hơn 25 tỷ. Nếu dừng lại thì mỗi gia đình người chết sẽ được nhận 100 triệu này. Tổng giải thưởng cho cả 6 vòng sẽ là hơn 45 tỷ won. Nó tương đương hơn 800 tỷ tiền viện Ai muốn tiếp tục thì ấn nút màu xanh, còn ai muốn dừng lại hay ấn màu đỏ. Thứ tự bỏ phiếu sẽ từ cao đến thấp. Nam chính giờ chỉ muốn gặp con nên muốn về nhà, nhưng người khác nhìn thấy tiền thì lại nghĩ khác đôi khi lòng tham còn lớn hơn cả mạng sống của mình. Nó phản ánh đúng thực tế xã hội, nhưng cũng nhiều người vì tiền mà sẵn sàng liều chết, từ đó nảy sinh ra mâu thuẫn. Những người muốn tiếp tục cho rằng về nhà mà không có tiền thì sống hơn gì là chết, nhưng mày chết thì chết cụ mày đi lôi tao vào làm gì? Cuộc bỏ phiếu nhanh chóng đi đến hồi kết hai bên bằng nhau, chỉ còn một cụ già bị ung thư tiến đến, nam chính nhìn thấy vậy cũng biết kết quả rồi, không ngờ rằng cụ vẫn muốn 100 người kia sống, nên chấp nhận sẽ dừng cuộc chơi, nhưng đám người kia vẫn nhất quyết muốn bắn mạng tiếp, người quản trò đành thông báo sẽ tiếp tục trò chơi bất cứ khi nào, nếu số người muốn chơi lớn hơn số còn lại, rồi chúng ném nam chính và cô gái móc túi ở giữa đường. Nam chính lập tức đến báo công an, nhưng tên cảnh sát không đời nào tin lại có chuyện như thế, làm gì có chuyện giết một lúc tới 255 người, hơn nữa Nam chính lại không đưa ra được bằng chứng, họ nghĩ anh bị ảo ma Canada, chắc do xem phim của Ấn Độ nhiều quá, gọi điện theo danh thiếp lại là một cô gái làng chơi, sau đó thuê bao cũng không liên lạc được, những người khác đến báo án cũng liền bị đuổi về, Nam chính về nhà lại chẳng thấy mẹ đâu, Hóa ra bà bị tiểu đường quá nặng phải nằm viện, nếu không chữa kịp thì sắp tới sẽ phải cắt chân, nhưng không có tiền nên vẫn phải xuất viện. Anh muốn sống nhưng hoàn cảnh nó sắp ép chết anh rồi. Ở cảnh khác nhiều chủ trọ báo có người mất tích, thanh tra hoang vào tới nơi nhận ra họ đều có một danh thiếp giống nhau. Ở phía khác thanh niên Ấn Độ đến đòi tiền lương để về quê, Ông chủ đã nợ anh tới 6 tháng lương rồi, phía cô gái cũng cần tới 40 triệu won để môi giới đưa được mẹ cô về từ Triều Tiên. Anh giám đốc cũng rất là bi đát, bị cảnh sát tìm đến nhà theo lệnh ngân hàng. Thật sự sống mà chạy nợ cũng khổ muốn chết. Đang lúc muốn tự tử thì tổ chức bí mật kia lại gửi thiệp mời. Phía khác thanh tra Hoàng cũng tìm được địa chỉ của Ji Hun, nhưng nam chính quá chán đời nên không khai báo gì hết. Anh vào nhà lại lấy được tấm thiệp khác ở đây, thế là mau ra đường chờ người đến đón chơi tiếp. Trùng hợp thay nhiều người khác cũng vậy, họ nghĩ rằng có lẽ là dòng đời xô đẩy, Thanh tra Hoang cũng theo dõi phía sau, còn cô gái kia bịt mũi nên giờ tỉnh lại là hết tập 2. Ở tập 3 một mình Thanh tra Hoang theo dấu đến một cảng Mojin, anh nhanh chân bám vào gầm một chiếc xe lên tàu rời bến. Phía bên này chúng cũng bắt đầu kiểm người theo trích gắn, Thanh tra Hoang không biết gì cũng trèo lên xe giả vờ, quả nhiên quét không ra thông tin gì cả, anh mau chóng khóa khổ làm ngất tên này, rồi cũng mặc đồng phục của hắn, ném luôn xác hắn xuống tới biển sâu. Cũng may là nhóm kia không ai phát hiện, tiếp tục vận chuyển tất cả mọi người vào. Đang khi chúng tháo bỏ hết dụng cụ thiết bị, cô gái móc túi bỏ nhờ một con dao, khi khám xong thì nhanh tay móc lại. Số người chơi lần này chỉ còn 187, số tiền vì thế cũng tăng theo lớn hơn. Phía thanh tra hoang lúc này cũng về tới phòng của mình, nhưng trong phòng lại có camera, hộp cơm lúc sau cũng được mang tới, tất cả đều được theo dõi từ xa. Phía bà cô tranh thủ lúc đi vệ sinh moi từ bím ra một hộp tròn nhỏ, thì ra thèm thuốc vãi cả đáy ra rồi, Sáng hôm sau bắt đầu vòng chơi thứ hai, thanh tra hoang cũng theo cả đoàn di chuyển, nhóm người được dẫn tới một phòng rất to, mỗi người phải chọn một trong bốn bức hình phía trước mặt. Anh bạn của Nam Chính chợt nhớ lại trò chơi hồi nhỏ, nhưng lại giấu không nói cho Nam Chính biết nó là trò gì, còn nói rằng bốn người chúng ta không nên chọn giống nhau. Thế là Nam Chính chọn bừa cái ô, cậu bạn nghe thấy hết hồn nhưng cũng mặc kệ, chết một người cũng bắt được một đối thủ thôi, chọn xong thì chúng cũng công bố luật lệ, Mỗi người lúc này nhận được một hộp đồ chơi, nhiệm vụ của họ là dùng cây kim tách kẹo, xem trường hình của nam chính là khó đẻ nhất rồi. Tổng thời gian chỉ có 10 phút, vỡ hình bên trong là mất mạng luôn, chưa bao giờ chơi trò trẻ con mà lại nguy hiểm đến vậy, chắc hẳn thằng bí ẩn bị cùng trò con mít. mỗi tội hắn lại thích giết người, một kẻ vô tình làm vỡ hình vẽ, kết cục thế nào ai cũng biết được thôi, sau đó rất nhiều người cũng phải bỏ mạng, cứ nghĩ game dễ mà lại khó đến không ngờ, mỗi tiếng súng vang lên lại khiến con tim thon thót. Bà cô có giấu theo bật lửa nên cũng rất thuận lợi, thằng bạn nam chính cũng đã thành công rồi. Sau đó đến lượt anh bạn Ấn Độ, nhiều người tiếp theo cũng đã thành công. Bất ngờ lúc này thanh tra Hoàng bị xếp trên tra hỏi, trách mắng sao không dẫn người ra ngoài, bên trong nam chính vẫn còn phần khó nhất, mà thời gian sắp kết thúc rồi, đột nhiên giọt mồ hôi anh rơi xuống, quả nhiên đã làm mềm kẹo ra, vậy thì làm tan chảy mặt sau ra là được, bà cô kia cũng đã xong rồi, trong khi nam chính vẫn còn vét máng chưa xong, chưa bao giờ liếm láp mà mang lại hy vọng đến thế, khiến cả căn phòng ai nấy đều mút chùn chụt. Quả nhiên cũng có kết quả rồi, đến giây cuối cùng nam chính cũng qua ải. Cảm ơn những cô bạn gái đã luyện tập cho anh em. Lúc này một người thua cuộc sắp bị bắn chết, anh ta vùng lên cướp được khẩu súng rồi bắn hạ một tên địch, rồi nhanh chóng khống chế thêm được một kẻ thứ hai. Chúng mặc kệ quay lại bắn chết hết những người chưa xong việc. Anh này bắt thanh niên bịt mặt cởi cái mũ ra, không ngờ thanh niên này lại trẻ như vậy, ông chú này biết chết nên cũng tự sát luôn và ai bị lộ mặt cũng sẽ bị bắn chết tập thứ ba kết thúc khi ông kính cận được người quen ở đây đưa đi ra chỗ khác Hẹn các bạn ở tập 4, tập 5 và tập 6 lát nữa mình review nha. Bye bye. Vòng chơi thứ nhất hơn 200 người chết, vòng chơi thứ hai cũng nhiều người bỏ mạng, chính xác là đã có thêm 79 người ra đi, tiền thưởng lại tăng thêm 7,9 tỷ won nữa. Tiết lộ rằng vòng chơi tiếp theo này sẽ ác liệt hơn đấy nhé. Khi ngày mới bắt đầu phát đồ ăn, Nhóm côn đồ đã lấy hẳn hai phần, khiến năm người bị thiếu không có suất, đến khi quay sang hỏi tên đầu gấu sao làm như vậy, lập tức hắn đánh chết ông chú này, nhưng tại sao người quản trò lại không phản ứng? Bởi vì sự dã man của những vòng sau sẽ tăng lên gấp bội, không đơn thuần chỉ là chơi thắng là giỏi, mà mọi người sẽ phải tự tàn sát lẫn nhau. Sau mỗi vòng lại là công việc hỏa táng, thanh tra hoang cũng đến thu thập thông tin, Phía khác ông Kính Cận và hai tên lính đang bổ nội tạng người chơi, đúng là tổ chức nào cũng không thoát khỏi sự tham ô tham nhũng. Việc có người bị đánh chết khiến nam chính tập hợp những người quen lại với nhau, gồm cả cụ già và cô gái trẻ, mà không ngờ đó sẽ là điều tai hại nhất. Phía ông Kính Cận cũng được thông báo, tối nay chúng sẽ lại cho ít đồ ăn, để những người trong đó tự tàn sát và nhắc ông phải chọn nhóm nào mạnh nhất. Về phòng ông liền xin tham gia với nhóm côn đồ bằng cách nói bí mật cho hắn. Khi đèn điện chuẩn bị tắt, tên côn đồ đã cầm sẵn vũ khí trên tay, hắn sẽ cắt cổ nhiều người cho giảm bớt đối thủ. Quả nhiên một cô gái trẻ đã bị hắc sát hại hét ầm lên, cả căn phòng mọi người điên cuồng hoảng loạn, cô gái trẻ cũng bị khít cổ rồi, nhưng may cô có thủ con dao nên đâm hắn được vài cái, cuối cùng lại bị hắn cướp được con dao, đâm liên tiếp bất cứ ai hắn gặp, thực ra thì người quản trò là kẻ sắp xếp, để chính sự tàn ác của con người giết chết lẫn nhau thế mới biết lòng dạ con người đáng sợ tới mức thế nào trong sự khốn cùng không biết bảo vệ nhau lại giết nhau còn hơn con vật nhóm của nam chính lúc này đối đầu với nhóm côn đồ may mắn có ông già trên cao hét lên cứ thế này sẽ chẳng ai được sống đúng lúc này kẻ bí ẩn cũng dừng trò chơi nhân viên áo đỏ xông vào khống chế thanh tra hoang cũng tận mắt chứng kiến bãi chiến trường này trong khi nhân viên khác đang thu dọn xác anh đến ra ám hiệu cho nam chính biết mình sau mỗi vòng lò hỏa thiêu lại hoạt động hết công suất chả khác gì đại dịch covid hiện nay sau cuộc đại thảm sát vừa rồi, nhóm côn đồ vẫn còn tiếc nuối vì bị dừng lại. Đáng ra nếu chúng giết hết mọi người, thì chẳng phải chúng có thể lĩnh chọn số tiền kia sao? 27 người đã phải bỏ mạng số người còn lại chỉ là 80. Bọn côn đồ lại thưởng cho nhau những trò đổi bại. Tiếp theo là vòng chơi thứ ba, lần này mọi người phải chia nhau thành nhóm 10 người. Do biết trước nên tên côn đồ tập hợp những người khỏe mạnh nhất, hắn cũng chẳng ngại ngần thẳng tay loại bà cô yếu đuối. Chơi xong rồi hắn loại bỏ cô ta luôn, còn đội của nam chính thì đến là tệ hại, lại còn mời thêm cả phụ nữ thế này, Ông già không mời được ai nên giờ vẫn thiếu một, lại đành nhận thêm bà cô độc ác tham gia. Trò chơi vòng ba này là kéo co ở tòa tháp trên cao, nhóm côn đồ thì vui mừng hớn hở, còn đội nam chính nghe xong cũng biết là sắp chết rồi. Giờ sẽ là lễ bốc thăm chia cặp, đội một của nhóm côn đồ và đội bảy thi đấu đầu tiên, hai bên bắt đầu vào sàn thi đấu. Đội bên này chưa đánh đã sợ vãi đái ra quần, Quả nhiên khi kéo co nhanh chóng bị thua, cứ thế mười người bị lôi tuột xuống, máy chén dập xuống cắt đứt sợi dây, kết thúc là 10 sinh mạng bẹp rúm bên dưới, từng hòm quan tài lại được mang vào thu dọn, ai còn thoi thóp sẽ có kẻ đánh dấu lại, có nghĩa là sẽ bị mang đi móc hết ruột gan. Lượt tiếp theo tới đội nam chính, nhưng xem chừng đối thủ của họ mạnh hơn rất nhiều, chưa thi đấu mà ai cũng run sợ, nhưng ông già lại tự tin rằng chơi kéo có không phải dùng sức là sẽ thắng, quan trọng nhất là tính đoàn kết và chiến thuật, thì yếu hơn vẫn thắng cuộc mà thôi. Hóa ra ông cụ đã từng vô địch kéo co toàn quốc, người đứng phía đầu nhất định phải mạnh và tinh thần không được mục trí, kẻ sau cùng phải chắc như mỏ neo, đặt dây ở giữa rồi đứng so le trái phải, rồi bàn chân đặt thẳng hai hàng. Sợi dây kéo phải đặt ở nách, có như vậy mới dồn được toàn lực vào dây. Hơn nữa còn một điều quan trọng nhất, trong 10 giây đầu tiên cần trụ vững bằng tư thế đang nằm. Đối phương không kéo được sẽ bắt đầu hoảng loạn, họ sẽ nghĩ chúng ta khỏe hơn. Hết 10 giây cả đội phản kháng, nhanh chóng đã kéo lùi được nhóm khỏe mạnh kia. Tiếc rằng đối thủ cũng không phải là yếu, do khỏe hơn nên chúng phản công lại rồi. Chẳng mấy chốc đội mình đã rơi vào tình huống nguy hiểm. Đến lúc này chiến thuật mới cần dùng, đó là khi ra hiệu tất cả tiến lên ba bước, cô gái sợ nhưng vẫn phải làm thôi. Theo hiệu lệnh cả đội cùng bước lên, quả nhiên đã làm đội kia mất đà ngã xuống. Phía quân mình tranh thủ phản công, hò rô ta anh em mình cùng nhau kéo pháo, chiến thắng quả nhiên đã đến rồi, máy chém lại dập xuống kết thúc người sinh mạng. Chiến thắng rồi nhưng họ lại không hề vui, bởi bàn tay này đã phải nhuốm máu rồi, chúng ta sống được thì 10 người khác đã phải tắt điện. Trò chơi sinh tồn vẫn cứ tiếp tục và cái kết cũng chẳng khác gì, ai còn sống sẽ được lôi đi chỗ khác, rồi moi sống lấy nội tạng ngay khi còn tươi, nhưng hết ngày lại phải tắt đèn đi ngủ, Liệu có sống nổi qua đêm nay hay không đây, nam chính đề nghị hãy dựng gào chắn, như vậy sẽ phòng thủ tốt hơn, rồi dùng đòn tâm lý chia rẽ đối thủ. Ai mà biết đồng đội mày sẽ giết ai mà giành lấy tiền thưởng của mày. Quả nhiên lời nói đã khiến tên côn đồ hoài nghi, cuối cùng về báo đồng đội tối nay không giết người nữa, tổng số người cũng chỉ còn 40, ở phía khác nhóm lính đi mổ lấy nội tạng. Thanh tra hoang cũng đã trà trộn vào đây, tận mắt chứng kiến những cảnh đáng sợ này. Từng quả tim được moi ra khi còn đang đập, thanh tra hoang thấy sợ nên đồng đội nghi ngờ, May là ông bác sĩ hét ầm lên vì muộn rồi đói quá, nên thanh tra may mắn thoát nạn, đồng thời được phái đi giao hàng nội tạng sang tàu. Phía bác sĩ cứ nghĩ sẽ được báo trước trò chơi, không ngờ rằng những nhân viên này cũng chưa biết được. Tên bác sĩ điên tiết cầm dao khống chế, ép tụi này phải đi hỏi bằng được, nhưng không nhanh thì sẽ hết giờ về phòng. Tên áo đó đành phải phản kháng, kết cục liền bị bác sĩ đâm dao đi đời. Tên còn lại cũng lao đến chiến đấu, nhưng bác sĩ vẫn khỏe hơn bỏ chạy được ra ngoài. Giờ mà bị phát hiện thì tụi này chết hết. Cảnh khác thanh tra hoang đang đi theo lối bí mật, phát hiện ra các đường đi đã cài đầy bom, nên tò mò hỏi cái gì đây thế. Kết quả liền bị đồng đội nghi ngờ dí dao vào cổ. Hắn ép anh phải cởi bỏ mặt nạ, nhưng thanh tra đã dí súng vào bụng của hắn, ép ngược lại hắn bỏ mặt nạ ra. Thanh tra Hoang lúc này cũng nói sự thật, anh vào đây để tìm tung tích anh trai. Tên bác sĩ lúc này cũng chạy ra tới bên ngoài, thanh niên áo đỏ cũng đuổi theo tới bến, nhưng giờ nổ súng thì sẽ lộ hết, nên hắn đành thương lượng cho qua, còn bỏ mặt nạ cho bác sĩ xem mặt để vòng ra định đâm sau lưng. Đúng lúc này đại ca áo đen đã tìm tới bắn chết, tên còn lại lúc này cũng khai ra manh mối, rằng có một danh sách người chơi ở phía phòng thủ lĩnh áo đen, Thanh tra hoang kết thúc luôn tên độc ác này Thủ lĩnh áo đen lúc này cũng biết chuyện bán nội tạng Kết liễu luôn tên lính tham ô này Rồi cho người hạ luôn bác sĩ Thanh tra hoang phải tìm đường về gấp, vì tụi kia đã cho người đi lục khắp nơi rồi. Không ngờ anh liều mình tìm đến phòng thủ lĩnh, tên áo đen cũng phát hiện ra một lính bị bắn chết, giờ cần tìm kẻ đã bắn chết tên này. Hắn moi viên đạn ra cũng biết đó là cảnh sát, lập tức còi báo động được bật vang lên, tình thế hiện nay là hết sức khẩn cấp, trong khi thanh tra hoang đã vào tới kho chứa tài liệu rồi, còn tụi này cũng phát hiện ra số 29 là kẻ cần tìm, còn thanh tra hoang lúc này cũng biết, anh trai mình đã chiến thắng trò chơi này năm ngoái rồi, tất cả lính canh lập tức ép tất cả người chơi dậy. Vòng thứ 4 sẽ được tiến hành ngay trong đêm. Chúng treo xác tất cả những người vi phạm cho mọi người chứng kiến. Phía bên trong thanh tra hoang gia tới phòng khách, đúng lúc này kẻ áo đen cũng về tới phòng. Hắn còn phải báo cáo lên cho người thủ lĩnh phía trên nữa. Ở vòng chơi thứ tư này sẽ chơi theo cặp hai người một, mọi người phải tự chọn người chơi cùng mình, nhưng chưa biết luật chơi nên việc chọn người sẽ cực kỳ khó. Anh bạn nam chính và thanh niên Ấn Độ làm một cặp, những người thân thiết nhất sẽ chọn chơi cùng nhau, nhanh chóng đều đã có đôi hết cả. Di Hun thấy thương cụ già nên muốn giúp đỡ cụ, mà không biết được rằng luật chơi sẽ là điều khốn nạn nhất. Cô tóc xoăn bị lẻ loi không chọn được ai, kết quả thế nào chắc ai cũng đoán được. Phía bên ngoài mọi người bắt đầu tiến vào khu trò chơi, mỗi người sẽ được nhận 10 viên bi. Họ vẫn cứ nghĩ là sẽ chơi để chiến thắng đội khác, còn ngoắc tay để kết giao huynh đệ. Nhưng đến khi nghe luật chơi mới ngớ hết người, đối thủ lại chính là người đồng đội. Hai vợ chồng lại phải giết nhau, luật chơi vòng này thực sự quá tàn nhẫn, tự bản thân phải giành giật sự sống với chính người mình tin tưởng và yêu thương. Một trong hai ta sẽ có người phải chết, Phía cụ già lại bị lú lẫn cứ đi lung tung không chịu chơi, có những cặp đôi thì nhường nhau sự sống, cặp đôi khác lại cố gắng để giết nhau, dù sao thì một người vẫn phải bỏ mạng. Cô gái nói hãy chơi một ván thôi, bởi hai người đã bình thản đón nhận cái chết. Anh Ấn Độ đã thắng gần hết bi của anh Hàn Quốc rồi, còn nam chính nếu cụ già mà không chơi thì cả hai sẽ chết. Cụ bị u não nên cứ mất trí nhớ suốt ngày, phía anh Hàn Quốc thua người Ấn Độ chỉ còn một viên duy nhất, vậy có nghĩa là anh ấy chắc chắn sẽ thua. Đối mặt với cái chết anh người Hàn cũng nổi khùng không chịu được, nói chung anh cũng vẫn chỉ là con người. Anh quỳ xuống xin người Ấn Độ hãy nhường sự sống, bởi anh có mẹ già con thơ ở nhà, tiếc rằng người Ấn Độ cũng giống như vậy. Ở bên này nam chính cụ già bắt đầu chơi, nhưng phút mốt đã thắng nam chính hết 9 viên mất rồi, giờ cũng chỉ còn một viên duy nhất, phía tên đầu gấu chơi trò ném bi vào lỗ, ai ném vào lỗ thì ăn hết bi bên trên. Thời gian nhanh chóng trôi chỉ còn vài phút, nhiều người đã thua hết bi liền bị bắn bỏ. Mỗi tiếng súng vang lên thì con chim lại rụt vào một ít, chỉ mỗi hai cô gái này vẫn bình thản như không. Chắc là do không chim nên chẳng có gì để rụt. Nam chính đánh cược nốt viên bi cuối cùng, nhưng mà anh lại đoán sai kết quả. Không ngờ rằng cụ già lại bị lãng tai, thế là Higun liền lừa rằng anh đoán chẵn, cụ già lại lên cơn mất trí nhớ rồi. Phía bạn của nam chính cũng lừa người Ấn Độ, nói rằng tạm dừng chơi vì có thể hết giờ cả hai sẽ không bị giết, nên hãy để anh ta cầm túi bi hộ cho. Bên này thằng đầu gấu cũng chỉ còn một viên bi cuối, nhưng kết quả lại là ném trượt, anh bạn kia cũng chỉ còn một viên, nó sẽ quyết định xem ai được sống. Không ngờ đến gần lỗ lại đâm vào hòn đá chặn đường, vô tình đẩy bi của tên đầu gấu vào lỗ ông chú biết mình chết nên bỏ chạy luôn nhưng mà chạy đi đâu cho trời hết nắng phía anh hàn quốc lúc này đã tráo đổi túi của anh ấn độ rồi còn nam chính vẫn tiếp tục lợi dụng việc ông mất trí nhớ để mà ăn thêm giờ ông lão cũng chỉ còn ba viên nam chính cảm thấy đã ân hận lắm nhưng anh nghĩ rằng cụ đáng chết hơn anh cụ ung thư còn anh thì có con nhỏ thời gian lúc này chỉ còn 3 phút tên hàn quốc lúc này đưa túi bi ra nói rằng đã đủ 20 viên vậy có nghĩa anh ấn độ sẽ chết hai cô gái muốn ném viên bi ai ở gần tường hơn thì sẽ thắng. Phía nam chính đã thắng hết của cụ già rồi, không ngờ rằng cụ vẫn còn một viên cuối, rồi cứ thế cụ bỏ đi xa, cô móc túi ném đi trước nhưng lại ở xa bức tường. Đến lượt cô gái kia liền thả đi xuống đất, vì là trẻ mồ côi nên cô không có người thân, cô muốn dành sự sống cho cô gái móc túi còn có gia đình, quả thật là một sự hy sinh cao cả. Phía anh Ấn Độ lúc này mới ngớ hết người, giờ mới biết túi bi của anh đã trở thành cháo đá, anh đã chết vì quá tin người thời gian sắp hết mà cụ già vẫn không chịu chơi mãi về sau cụ mới chịu nói nhưng phải cược hết tất cả một lượt cụ bảo như thế thì mới công bằng hóa ra từ nãy ông đều biết nam chính lừa cụ nhưng cũng chỉ vì không muốn nam chính phải chết sớm mà thôi nói thế thôi chứ ông lại đưa hết viên bi cho nam chính chúng ta đã ngoắc tay là bạn thân cơ mà tôi đã rất vui vì được làm bạn với cậu hãy về nhà sống tốt với vợ con nghe chưa đúng lúc này đồng hồ đã điểm cụ già cuối cùng cũng đã hy sinh tập 6 khép lại với nhiều nước mắt để trưa mai mình ra tiếp ba tập cuối cùng nha sau tập 6 với vòng chơi thứ tư là trò bắn bi sinh tử, tập 7 bắt đầu với việc dọn xác những người thiệt mạng ở vòng 4 và kẻ bí ẩn được thông báo rằng các VIP sắp đến rồi. Kỳ lạ thay bà cô không có cặp lại vẫn được sống, thì ra đây là quy tắc của trò chơi trẻ con ngày xưa. Số người còn sống sau vòng này chỉ còn 17. Phía tên áo đen cũng phát hiện ra thanh tra đang ở trong phòng, bởi hắn luôn có thói quen đặt ngược ống điện thoại. Đúng lúc sắp phát hiện ra thanh tra trong phòng tài liệu, cấp dưới lại báo phát hiện ra thi thể khả nghi, nên thanh tra mới may mắn thoát chết. Sau vòng 7 ai cũng buồn bã, nhưng còn chưa khổ bằng ông chú đã mất vợ này. Phía thủ lĩnh áo đen kiểm tra thi thể tìm thấy giấy tờ của thanh tra, cứ nghĩ rằng tên cảnh sát đã chết nên cho phép các VIP đến tham quan. Thì ra các VIP muốn tận mắt chứng kiến trò chơi, chứ không muốn xem qua màn hình TV nữa. Các tỷ phú thừa tiền này thông qua việc đặt cược vào trò chơi, lấy tính mạng con người khốn khổ kia làm trò giải trí. Thanh tra hoang khống chế một bồi bàn, rồi thay hắn làm nhân viên. Điện thoại thì anh dắt vào tay áo người chồng vì quá ân hận nên đã thắt cổ tự tử số người chơi cũng chỉ còn lại 16 mà thôi. Trò chơi vòng năm lập tức được tiến hành, phía một căn phòng khác là rất nhiều tỷ phú đang ngồi chờ đợi. Thủ lĩnh cũng tiết lộ trò chơi tiếp theo, mỗi người phải chọn lấy một số áo phía trước, các tỷ phú cũng bắt đầu đặt cược, còn thanh tra hoang đã quay lại vi hết rồi. Mấy người nhanh chân lên chọn hết số áo ở giữa, bản năng động vật khiến con người ta chọn theo bầy đàn, giờ chỉ còn chọn đầu hoặc là chọn cuối. Chưa biết luật chơi là gì khiến việc này trở nên hết sức căng thẳng. Nam chính Phân Vân cũng bị người ta chọn hết rồi, chỉ còn mỗi số 1 và số 16, một người chọn mất số áo đầu tiên, vậy Nam chính là người cuối cùng. Bức rèm mở ra khiến các tỷ phú trở thành khán giả trực tiếp, trò chơi vòng 5 sẽ là đi qua cầu kính, nhưng trong các tấm kính sẽ ngẫu nhiên là kính cường lực hoặc kính thường. Người chơi phải đoán được kính cường lực để vượt qua 18 bậc này thành công, và số áo cũng chính là số thứ tự qua cầu. Vậy thì số một khác méo gì tự sát, mà thời gian chỉ giới hạn trong 16 phút, kính ở xa nên bắt buộc phải nhảy, mà nhảy sai bước sẽ mất mạng luôn. Bước đầu tiên may mắn mỉm cười, sang bước thứ hai thì thần chết đã đón, bà cô tiếp theo cũng nhanh chóng ra đi, phía trước còn tới 15 lần nhảy, mà mỗi bước chân giống như một lần đặt cược, Tỷ lệ thắng sẽ là 2 mũ 15, tương đương một phần đúng trong hơn 32.000 lựa chọn, còn khó hơn đánh sổ số ngàn lần. Biết chết nên anh này chạy thật nhanh, thật may mắn khi đi được tận 5 bậc, những người chơi phía sau sẽ phải nhớ xem là ô nào, mà ông chú số 4 căng thẳng quá lại chẳng nhớ được, những người phía sau lại cũng nhớ lung tung. Ông chú này nghe theo bà già nên nhảy sang bên trái, quả nhiên Tào Tháo nói ngàn năm thế rồi, bà cụ này cũng nhanh chóng phải ra đi. Phía bên trong thằng tỷ phú biến thái muốn gạ kèo thanh tra, cứ đòi thanh tra hoang phải bỏ mặt nạ, bên ngoài mọi người cũng đi được khá xa, Nam chính ở cuối thuận lợi về tỷ lệ sống, nhưng cũng lại bất lợi về mặt thời gian. Nếu người chơi trước cứ trần trừ không bước, hết thời gian sẽ thua cuộc tất cả luôn. Người số 6 sợ hãi ngồi quỳ xuống không đi, anh số 7 liền nhảy qua xô sát, kết quả anh số 7 hy sinh và mở ra được một lựa chọn, thằng số 8 lại lao lên đẩy ông này xuống làm lót đường luôn, nhưng người phía trước chết đồng nghĩa mình sẽ là kẻ áp lực nhất, chưa từng thấy trò chơi nào nó khốn nạn như cái trò chơi này. Anh số 8 cũng thuận lợi đi thêm một bậc, nam chính sợ hãi quá mà bậc đầu tiên còn chả nhớ gì, may mắn có cô gái này tốt bụng chỉ cho, anh dẫn đầu lại đi thêm được một bước, hắn nói rằng hắn thấy màu sắc hai tấm kính khác nhau, nhưng chọn bừa một tấm không may lại chết, anh đầu gấu giờ là người quyết định, phía trước còn 5 lần đặt cược mà thời gian chỉ còn lại 6 phút, tên khốn này ép người khác phải đi lên, hắn sẽ chỉ đứng im ở đây không bước tiếp, nếu muốn thì tất cả sẽ phải chết chung. Đúng là người khốn nạn thì trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra được những cái khốn nạn, thời gian lúc này mau chóng sắp hết, Phía bên trong thằng tỷ phú ép thanh tra phải chiều hắn, anh nhanh trí kêu hắn về phòng riêng, vào phòng rồi thanh tra khống chế và ép khai ra tất cả trò chơi này. Bên ngoài người phía sau vì quá sốt ruột đã đẩy hắn lao lên phía trên, hóa ra đó là bàn tay của bà cô độc ác, đúng là oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau trên cầu. Đây có lẽ là hai con người căm hận nhau nhất, nhưng bà cô vẫn kêu tránh ra để cô tiến lên. Không ngờ cô vòng tay ôm chặt bụng hắn. Phụ nữ mà lụy tình sẽ luôn làm những điều bất ngờ, cho nên anh em con trai đừng ai phụ tình bạn gái nhé. Các tỷ phú trông thấy lại càng phấn khích hơn. Thủ lĩnh áo đen lúc này cũng kêu người đi kiểm tra phòng VIP, phía bên ngoài chỉ còn 3 bậc 2 phút và 4 người. Ông này là thợ kính đã 30 năm, tự tin có thể phân biệt được hai loại kính, quả nhiên đã đi được một bậc. Ông biết nhưng không nói cho những người đi trước, bởi chúng là người luôn muốn giết ông. Phía bên trong thủ lĩnh đọc hồ sơ cũng phát hiện ra thợ kính này, hắn liền tắt đèn cho thêm phần kịch tính, giờ chỉ còn đúng một bậc cuối cùng, thế mà vẫn phải đánh cược mạng sống, thời gian cũng chỉ còn một phút mà thôi. Nhân viên vào trong đã phát hiện ra tỷ phú bị đánh ngất, lập tức thủ lĩnh áo đen phải di chuyển ngay, Hắn vào trong nhìn rõ mặt nam chính đã tuần theo cầu thang phía dưới, bên ngoài ông chú nói rằng ném gì đó nghe âm thanh thì có thể phân biệt được. May mắn rằng nam chính còn một viên bi, ông chú ném xong vẫn cần một viên nữa mới phân biệt được. Thời gian chỉ còn lại đúng 20 giây, anh bạn nam chính xông lên đẩy ông ngã xuống, nhờ vậy cả ba người vừa kịp về tới bờ. Đúng lúc hết giờ cầu kính cũng được kích nổ, quả nhiên không nhanh cũng chết hết thôi. Phía bên này lính áo đỏ cũng phát hiện thanh tra đi theo đường biển, chúng lập tức phái tàu đuổi theo, hình như chúng có gắn định vị gắn trên đồ lặn, sau vòng năm chỉ còn lại ba người sống sót, còn thanh tra cũng đã lên được bờ. Căn phòng này vài hôm trước còn hơn 400 người, mà ngày hôm nay chỉ còn lại ba mạng, Ji Hun thấy người em có vẻ độc ác, nên hỏi rằng nếu người đó là tôi thì cậu có đẩy không? Chắc không cần trả lời thì ai cũng biết kết quả. Sau vụ nổ vừa rồi cô gái bị một mảnh kính đâm bụng tổn thương, nhưng dù gì cũng phải cố chiến thắng rời khỏi. Phía thanh tra Hoang vừa leo lên khỏi vách đá, nhìn xuống đã thấy chúng đuổi tới sát đít rồi, anh mau chóng gọi điện báo tổ trưởng cứu trợ, nếu không nhanh thì sẽ chết toi, sau vòng năm ba người được thưởng bữa ăn quý tộc, nhưng có lẽ họ không còn tâm trí nào mà ăn, có khi nào đây lại là bữa ăn cuối. Đùa thôi chứ mấy ngày nay toàn ăn ngô với trứng đói vãi đái ra rồi, lại chả ăn nhanh hơn ăn bụng dưới bếp. Trong khi này thanh tra đã bị phát hiện, đám lính tức tốc truy sát hết cỡ, không may phía trước lại là vực thẳm, hai bên cứ giơ súng khống chế nhau, tên áo đen biết thừa khu vực này ít sóng chưa thể gửi bằng chứng đi được, hắn cực kỳ thông minh còn tính ra được số đạn của thanh tra chỉ còn một viên, đang căng thẳng mà bên này mấy người đã ăn hết sạch, chúng để lại cho mỗi người một con dao không biết là để làm gì nữa. Chả lẽ để ba người giết nhau à? Phía bên ngoài thanh tra đã bắn tên áo đen một viên vào vai, nhưng hắn vẫn cứ lầm lũi tiến đến, rồi từ từ bỏ chiếc mặt nạ ra, hóa ra đây chính là người anh trai mà thanh tra vẫn tìm kiếm, Vậy là người thắng cuộc năm trước đã trở thành thủ lĩnh áo đen. Hắn mời cậu em tham gia nhưng bị từ chối, nên cố tình bắn vào vai của cậu em ruột, để cậu em ngã xuống biển nếu sống thì là may. Quay lại với ba người ngồi lầm lũi trong phòng cầm dao phòng thủ, nam chính đương nhiên không phải muốn giết người, chỉ là muốn phòng bị cậu em phía đối diện, là anh em họ nhưng tiền nó làm mù mắt cậu ta rồi. Đúng thật cô gái lạ này còn đáng tin hơn cậu ấy, thấy cô gái không ổn nên anh muốn đến bảo vệ, cùng hợp lực nếu thắng thì chia đôi tiền thưởng thằng chủ trò lại còn khốn nạn nhốt ba người bên cạnh đống tiền để lòng tham thúc giục họ tàn sát nhau cô gái muốn nam chính hứa sẽ lo cho em trai và mẹ của cậu nam chính nhìn thấy chú em ngủ gật nên muốn lao tới giết luôn nhưng cô gái ngăn lại vốn dĩ chú không phải là người xấu cơ mà lúc này anh mới biết cô gái đã bị thương sắp chết vội chạy ra đập cửa kêu bác sĩ không ngờ chúng đã mang quan tài vào hóa ra là thằng em kia đã ra tay sát hại cô gái nam chính chẳng nghĩ gì lao đến xót thương cho cô anh muốn giết cậu em trả thù nhưng quân lính đã ngăn lại Tại sao không chia tiền mà phải sát hại nhau như thế? 800 tỷ chia nhau cũng thừa sống cả đời rồi mà. Người ta nói lòng làm tham con người vô đáy quả không sai. Vòng cuối cùng chỉ còn lại hai em chiến đấu. Ở vòng này sẽ tung đồng xu để biết ai tấn công và ai phòng thủ. Nam chính may mắn được chọn vào ô tấn công, còn thằng em sẽ phải phòng thủ. Trò chơi cuối cùng này có tên là trò chơi con mực, rất thịnh hành của trẻ con Hàn Quốc thập niên 90. Người tấn công phải bước vào bên trong hình vẽ mực ống, vượt qua người phòng thủ và đạp lên đầu của mực ống thì sẽ chiến thắng. Còn người phòng thủ thì cần đẩy được người tấn công ra khỏi vạch, và nếu một trong hai người chết đi thì người còn lại sẽ giành chiến thắng. Lập tức trò chơi cũng được bắt đầu. Trong những trò chơi con trẻ thì đây là trò tốn sức và tàn bạo nhất, nhưng người tấn công lại có một bất lợi, đó là chỉ được đi một chân cho tới khi vượt qua cổ của con mực. Nam chính rất khôn ném cát vào mặt thằng em, dễ dàng vượt qua được cổ của con mực, giờ đã có thể đi bằng hai chân. Đúng lúc này trời cũng đổ cơn mưa, như thương thay cho thân phận hai người chi kỷ, đã một thủa thơ ấu lớn lên mà giờ phải sinh tử với nhau. Nam chính nhanh chóng giành được lợi thế, đã bay được con dao của cậu em đi, tiếc rằng anh cũng mau chóng bị rơi dao mất. Cuộc đấu sống chết cứ thế diễn ra, để cho mấy ông tỷ phú phía trên thưởng thức. Một lát sau Nam chính đã bị siết cổ rồi, may mắn lắm mới thoát được ra. Tiếc rằng cậu em đã cầm được con dao đâm người anh hai nhát, Chẳng nhẽ người anh sẽ kết thúc sinh mạng ở đây sao? Đúng nhát kết liễu nam chính giơ tay ra kẹp được con dao lại, rồi cắn thẳng vào chân thằng em. Người anh căm hận vì tiền mà cậu em đã giết quá nhiều người, nhưng anh vẫn không thể nào ra tay được. Anh bỏ mặc cậu em lầm lũi tiến lên, để cậu em cho tên lính kết liễu, nhưng trước cửa thiên đường anh bỗng dừng lại. Anh nói rằng tôi không chơi nữa, luật chơi nói rằng nếu hai người đồng ý từ bỏ, thì trò chơi có thể dừng lại mà. Nếu người em đồng ý thì vẫn có thể giữ được mạng, người anh đã từ bỏ 800 tỷ để cứu lấy người em họ, mặc dù cậu ấy đã mấy lần hãm hại chết anh, thật sự là một tình thương cao cả. Cậu em thấy mình không xứng đáng như vậy, nên cắt cổ tự tử ra đi. Anh hãy về lo cho mẹ và vợ con em là được. Thực sự tôi đã khóc khi nhìn thấy cảnh này. Tên thủ lĩnh nói rằng các anh chỉ là những con ngựa đua, đừng quan tâm đến những người tạo ra trò chơi đó nói xong rồi nam chính lại bị xịt thuốc mê và ném xuống giữa con đường đông đúc trên mồm còn ngậm một thẻ atm anh lập tức mang đến cây để rút số tiền quả nhiên là 46 tỷ won người đầu tiên anh gặp là người gì mẹ của thằng em vừa chết tiếc rằng cái cổ nó nghẹn đắng lại không thể nói được gì anh nhanh chóng về nhà gặp mẹ nhưng mẹ anh cũng đã mất rồi lúc nghèo khó mẹ một tay nuôi con khôn lớn đến lúc con giàu rồi thì mẹ lại bỏ con đi con xin lỗi mẹ một năm sau Nam Chính đã tiểu tụy đi trông thấy, đích thân giám đốc ngân hàng đến gợi ý mở sổ tiết kiệm cho anh, nhưng Nam Chính chỉ hỏi xin ông chú 10 ngàn, rồi mua chai rượu ra ngồi bờ sông uống, một bà cụ bán hàng rong đến mời mua hoa, không ngờ rằng bên trong lại là một tấm thiệp của tổ chức, trên thiệp còn ghi một địa chỉ rõ ràng, Nam Chính theo địa chỉ đích thân đến địa điểm, đến tận nơi anh gặp lại cụ già ung thư hôm trước, vậy có nghĩa ông này chính là trùm cuối đây sao? Tại sao ông lại bày ra trò đó? Ông cụ không trả lời mà chỉ ra một người vô gia cư bên dưới, nếu không ai giúp hắn thì sẽ chết cóng thôi. Ông cực rằng tới 12 giờ đêm mà không ai tới giúp hắn thì ông sẽ thắng, còn nếu có người giúp đỡ hắn thì ông sẽ thua. Nếu ông già thua thì ông ta chấp nhận cho nam chính giết, còn ông thắng thì nam chính phải nghe lời ông ta. Nam chính hỏi tại sao ông già này lại nhiều tiền như vậy, thì ra ông ta tạo ra các phần mềm cho vay lãi cao, rồi thuê nhiều người gọi điện và đi đòi nợ. Thời gian trôi mau chỉ còn 5 phút, nhưng vẫn không ai giúp đỡ anh chàng sắp chết lạnh. Ông già nói rằng khi ông và các tỷ phú quá nhiều tiền, ăn gì chơi gì mua sắm gì cũng không làm cho họ vui nữa, mọi thứ đều có thể sở hữu nên họ bắt đầu chán đời. Nên ông và đám tỷ phú phải tìm ra một thứ khiến họ thấy thú vị. Kết quả là trò chơi sinh tồn ác nghiệt kia ra đời. Vì sắp chết nên ông nghĩ ra mấy trò trẻ con để nhớ lại ký ức tuổi thơ. Đúng lúc chuông đồng hồ báo 12 giờ trắng chàng thanh niên cũng được giúp đỡ, còn ông già cũng tạm biệt cuộc sống, nhường lại hết cơ ngươi cho kẻ bí ẩn đứng phía sau, còn nam chính cũng đã yêu đời trở lại, giúp đỡ cậu bé em trai của cô gái và người mẹ thằng em. Đây là tổng số tiền cháu nợ con trai gì? Nam chính bước ra bến tàu, không ngờ lại nhìn thấy cảnh người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đang gạ kèo người khác. Tiếc rằng tới nơi thì hắn đã lên tàu đi rồi. Anh quyết định sẽ đi tìm tụi này bằng được để bắt chúng phải trả giá. Season 1 tạm thời khép lại ở đây. Mong nhà phát hành sớm ra phần 2 để mình review cho các bạn nhé. Bye bye! Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đến với chương trình vào bếp cùng Văn Anh Hôm nay Văn Anh sẽ hướng dẫn mọi người cách làm canh bắp cải rau <laughs> cải luộc Mọi người cùng vào bếp cùng Văn Anh nhé anh mặc cái áo bàn tay này. Ừ. Thế này thì cũng cuồn vào nó. Nhưng mà chắc Thank you. rồi Thế Chị không Cái thằng này chịu mà Nói đi ừ, ừ, gì? Phải yêu thằng đâu Không phải là yêu Mà là thằng Phong nó nghĩ là thích, Thằng ta ừ. ừ Có một cái thằng Thằng vui rồi Hay là tiền rồi